các em cùng uh, ghi vào cái định nghĩa của phép đối xứng tâm thì người ta cho điểm y cái phép biến hình mà biến mỗi điểm y thành chính nó hoặc biến mỗi điểm m khác điểm y thành điểm m phẩy sao cho cái điểm y sẽ là trung điểm của đoạn thẳng m m phẩy thì đây được gọi là phép đối xứng tâm y thì em chú ý như này nếu cho điểm y cho trước đó mà phép biến mỗi điểm y thành chính nó thì đương nhiên rồi nó là ờ, trùng với nhau y với y, ảnh với gốc nó là một đúng không thì đây được gọi là phép đối xứng tâm nhưng với điểm m khác y điểm m này khác điểm y thì có duy nhất một điểm m phẩy điểm m phẩy ở đây sao cho y là trung điểm của m m phẩy thì đây được gọi là phép đối xứng tâm y thì người ta ký hiệu phép đối xứng tâm y là có chữ d y Đấy, đối, đây là đối xứng tâm y. Hôm trước chúng ta biết là D của D hoặc là D của delta ấy, là đối xứng trục. Thì đây chúng ta nhớ này, đối xứng tâm y ký hiệu là DI. Và cái điểm M phẩy là ảnh của điểm M qua phép đối xứng tâm y. Đó. À, chúng ta chú ý nhé, khi điểm M phẩy là ảnh của điểm M qua phép đối xứng tâm y thì ta sẽ có um, y là trung điểm của M phẩy thì vectơ y m phẩy sẽ bằng trừ vectơ y m hai vectơ này là vectơ hai vectơ đối nhau đó. từ đó ta có thể suy ra nếu như m mà trùng y thì m phẩy cũng sẽ trùng với y còn nếu m mà khác y thì m phẩy sẽ là ảnh của m có phép đối xứng tâm y Đấy, y là trung điểm của m phẩy ta nhận nhấn mạnh lại cái chỗ này thôi đó à, thì à, chúng ta chú ý cái chỗ này tiếp theo này đấy Điểm Y được gọi là tâm đối xứng của một hình. Vậy chúng ta tìm mục thứ hai đó là hình có tâm đối xứng. Y được gọi là tâm đối xứng của một hình khi mà à, điểm phép đối xứng tâm Y biến điểm H hình H thành chính nó. Có nghĩa là cái hình H đấy sẽ nó có cái tâm, có một điểm Y là tâm thì mỗi điểm thuộc hình H đều có một điểm à, đối xứng với nó qua tâm Y. Đó. Thì tập hợp các điểm thì sẽ tạo nên hình mà đúng không nào? Đấy thì cái phép đối xứng tâm y biến hình hát thành chính nó thì chúng ta chú ý thì hát thì gọi là hình có tâm đối xứng và chúng ta có thể ký hiệu như này à, chúng ta ký hiệu như này nhá hát phẩy là ảnh của hát qua phép đối xứng tâm y hình hát phẩy là ảnh của hát thì cũng ký hiệu như là, là, là cái điểm thôi chưa thì chúng ta cùng chú ý một số cái hình ảnh như sau này đấy có cho cái chữ cái n s e và cho cái hình bình bình hành bình hành như này đó hình bình hành abcd